Xin chào tất cả anh em Rất vui ờ, được ờ, gặp lại anh em trong video mới này Vì video này mình sẽ tâm sự rất là ngắn thôi Tại vì ờ, mình muốn trả lời tập trung vào mấy cái câu hỏi mà anh em đã hỏi mình trong các video trước Thì cô mình sẽ đưa ra cái vấn đề ngày hôm nay là Bạn nên chọn phong cách nào cho quán của mình bạn chọn mở cà phê bạn chọn mở trà sữa bạn chọn mở trà chanh bạn chọn mở mô hình pop lao hay là bận chọn mở những cái thứ cao to hơn như nhà hàng Đấy, thì mình ở đây thì uh, chắc là đối với mình và những anh em quan tâm thì phần lớn là đều quan tâm những cái mô hình nhỏ đầu tiên là để không mất thời để không mất thời gian của anh em thì mình sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn bởi vì là đây là mình là người thật mình làm thật và cho đi là nhận lại nên là mình gửi tặng đến anh em những lời khuyên này là miễn phí có thể một số anh em đã biết rồi nhưng thôi mình cứ nói lại khi mà bạn mở một quán cà phê chẳng hạn thì bạn phải định hình rõ ràng được là cái phong cách của quán cà phê là của mình là gì và cái đối tượng khách hàng mình muốn đến là ai để chọn một cái phong cách cho nó hợp bạn có thể có một cái nhà hoặc là một miếng đất nhỏ khoảng 20 mét vuông thôi khoảng 20 mét vuông thôi bạn muốn mở cà phê thì mở cà phê là một cái mà mọi người nghĩ đến đầu tiên khi mà có một cái khoản tiền nhàn rỗi nhất định tại vì mở cà phê là dễ nhất thì ai cũng nghĩ là nếu như mình không làm gì thì mình sẽ mở một quán cà phê để kiếm tiền như kiểu là mở trà đá kiếm tiền đấy thì không chỉ đơn giản là bạn ờ, đứng ở trong bếp bạn pha chế xong rồi bạn có vài cái bàn ghế bạn để ra là bạn đã bán cà phê cho người ta nếu như có bán được thì cái số tiền đó bạn kiếm được tôi nghĩ là sẽ không nhiều nó chỉ đảm bảo được cái chi phí của bạn dành cho quán đấy và một chút một chút nhỏ tiền để dành cho chính bản thân bạn mà thôi thì mình nên đầu tư có một cái sự đầu tư nhất định ví dụ cà phê cà phê kể cả là nhỏ hay to bạn phải đảm bảo được các tiêu chí là phải sạch sẽ thoáng mát có gu và quan trọng nhất là các bạn phải để nó cho cái quán cà phê nhìn của mình nó không giống như cái nhà ở Vâng, các bạn nên đến tìm hiểu những cái ờ, thương hiệu cà phê lớn không phải là vì mình bảo các bạn làm là giống người ta nhưng mà khi mà đến các cái thương hiệu cà phê lớn để mình xem người ta làm như thế nào thì mình sẽ biết được ví dụ Highland cà phê, Cosfield của Việt Nam ở nước ngoài, Twister Bean, rồi Starbucks các thứ các cái không gian của người ta nếu mà nhìn kỹ thì người ta đầu tư thật sự không có gì nhiều nhưng mà nó lại rất rõ ràng và cái quan trọng nhất là không bị cảm giác thiếu hoặc thừa mình làm cà phê ở đây đang bị một cái câu chuyện là nhìn cứ thấy nó thiếu cái gì đấy chưa đủ chưa ổn hoặc là ờ, mình cố đưa quá nhiều thứ vào trong cái quán của mình thì nó sẽ bị cái cảm giác thừa mà như thế thì nó nó không tốt và quán cà phê của mình là nó phải có gu bên cạnh cái chất lượng đồ uống tốt thì mình sẽ thu hút được khách hàng lâu dài người ta sẽ quay lại nhiều hơn tại vì cà phê bây giờ đối với dân mình nó rất là đơn giản mọi người đi rủ nhau đi uống nước bây giờ gọi chung là đi uống cà phê thôi nó rất là đơn giản nhưng mà nếu như quán của bạn không có gu thì là nó chỉ là cái chỗ người ta ngồi tạm hoặc là người ta sẽ đến một lần và người ta sẽ không bao giờ quay trở lại nữa quán cà phê thì quá là nhiều các quán đến cà phê nếu mà đến thì chắc là không biết bao nhiêu cho nó xuể quá nhiều luôn ai cũng có thể mở được đó thì quán cà phê thì quán cà phê anh em phải đảm bảo được các tiêu chí là sáng sủa gọn gàng sạch sẽ và thiết kế có gu và cái thứ hai là trà chanh trà sữa khi anh em làm anh em phải xác định là cái đối tượng khách hàng của mình trà chanh trà sữa là cái đối tượng tuổi tin và chị em đàn ông cũng có thôi nhưng mà chắc là chỉ có vài ông vào mua về cho vợ con hoặc là order ship về nhà thôi chứ chả có khi mấy ông đàn ông rủ nhau vào quán trà sữa ngồi uống trà ít lắm tuổi tin nếu nói nhé tuổi tin con đàn ông đàn bà bình thường thì cái ờ, việc mà đi coi cái quán trà chanh trà sữa các bạn phải hướng đến một cái sự tươi mới một sự tươi mới một cái sự vui vẻ một cái sự mềm mại không cần thiết phải là ấm cúng như cà phê nhưng nó phải mềm mại và nó phải sáng đặc biệt là trà chanh trà sữa phải sáng hơn quán cà phê rất là nhiều không ai vào mấy quán đấy ngồi tối mong nên là cái lượng đèn và cái design đèn của cái quán trà chanh trà sữa nó phải nhiều hơn rất là nhiều cộng theo bàn ghế nó phải theo cái xu hướng trẻ nó phải tin tin nếu như các bạn mở một cái quán cà phê mà các bạn lại định hướng đến bán trà chanh trà sữa thì là các bạn đã bị sai và các bạn sẽ bị mất khách tất nhiên là có thể một số anh em bán cà phê thấy trà chân trà sữa nó ngắn hạn nó nhanh thì mình cũng muốn mở nhưng mà đối với kinh nghiệm bản thân của mình thì mình khuyên anh em không nên làm cái việc đấy bởi vì đó là việc dẫm chân lên nhau cái việc dẫm chân lên nhau đấy về lâu về dài nó sẽ làm anh em mất khách và không còn gì cả tuyệt đối tránh cái việc dẫm chân lên nhau cái thứ ba là mô hình lao bắp cái này thì à, bởi vì mình đã trong các video trước của mình thì ờ, cũng có cái ảnh không gian quán của mình rồi thì cũng có một số bạn hỏi là tại sao cái mô hình của mình lại tối thế tại vì ờ, mình xin trả lời là tại vì ờ, mô hình của mình không phải là cà phê nên là quán của mình phải tối mô hình lao góc là phải tối tối ở đây không phải là tối om om mà là cái mô hình lao góc là khi mọi người ngồi là ngồi, ngồi ở mô hình đấy không phải là người ta tranh thủ người ta vào đây ngồi mà người ta xác định là người ta sẽ đến đấy ngồi người ta cần một cái sự uh, riêng tư nhất định thế là người ta chỉ cần sáng cái chỗ của người ta ngồi thôi còn không gian xung quanh thì phải tối còn tất nhiên những cái quán mà người ta có khoảng tầm từ 120 mét vuông trở lên ấy, thì là ờ, thì là cái khu vực quầy DJ và một cái khu vực độ khoảng 15 ờ, 20 mét vuông để mọi người có thể ra đứng nhún nhảy khi mà bắt đầu hơi hai hơi phê rồi thì thì lúc đấy khu vực sẽ cần sáng nhưng mà sáng đấy là sáng do cái đèn pin đèn chiếu nó nhập nhọa sáng chứ không phải là kiểu sáng trưng như mình bật đèn chiếu thẳng ở đấy đối với các quán cà phê thì ở các thành thị khác mình không rõ nào nhưng ở các cái thành phố lớn thì cái mô hình cà phê nó đèn mờ nó không còn nữa và cái đối tượng cà phê đèn mờ nó cũng không phải là cái đối tượng mình mắc mình muốn nhắc đến ở trong cái video này nó là một phạm chủ hoàn toàn khác Đấy, khi tất nhiên có một lời khuyên cuối cùng là anh chị em có thể coi là cái gu của mình tốt mình có thể tự thiết kế mình tự design mình tự uh, bàn ghế setup đèn đó ánh sáng đặt chỗ nào chỗ kia thứ theo cái ý của mình để để để mà đạt được hiệu quả tốt nhất nhưng mà đối với lời khuyên của mình là các bạn nên nên uh, nên thuê kiến trúc sư những người người ta chuyên làm cái việc đấy và thuê những cái uh, có những cái nhóm các bạn hoặc là các bạn lập ra công ty nhỏ gọi là công ty chuyên tư vấn xếp bắt cà phê ấy. thì là người ta cũng là những người có có kinh nghiệm rồi thì mình mất tiền để cho người ta tư vấn cho mình cho nó chuẩn thì làm như thế thì mình sẽ đỡ bị cái cảm giác mình vừa nói lúc nãy à cái cảm giác thiếu và thừa chưa làm thì không sao đến lúc mà làm rồi cái cảm giác thiếu và thừa nó làm cho mình rất khó chịu và lúc nào mình cũng phải trong đầu mình cũng phải có nghĩ là mình sẽ phải thay đổi mình phải làm một cái gì đấy để cho nó không bị cái cảm giác thiếu thừa nó lợn cợn ở trong đầu cực kỳ khó chịu cũng có một số bạn hỏi về việc là tại sao cần phải chọn phong thủy tại vì chúng ta là người á đông chúng ta là người Á Đông thì kể cả chúng ta có không mê tín nữa thì cái việc mà phong thủy như nào thì nó sẽ nó nó đã ăn vào trong đầu chúng ta từ bé rồi giống như là nó có cái việc là năm mệnh kim mộc thủy hỏa thổ ai sinh ra cũng nằm trong ừ, cũng có mệnh kim mộc thủy hỏa thổ như mình là mình mệnh mộc đấy thì khi họ sinh ra ngoài cái việc bạn mệnh ra ấy, thì bạn lại còn có việc là bạn nằm trong đông tứ mệnh hay là tây tứ mệnh thì cái việc mà mình thuê nhà để kinh doanh thì nó nên nằm trong cái hướng của mình ví dụ như hướng của mình là tây tứ mệnh thì ờ, tất cả những cái nhà mình thuê đều phải liên quan đến chữ tây tây nam tây bắc chính tây và đông bắc đông tứ mệnh ngược lại khi mà có đã có như cái nhà nó hợp phong thủy thì trong đầu mình sẽ không phải lo về cái việc là là cái phong thủy đấy nó ảnh hưởng đến việc làm ăn của mình mà việc làm ăn của mình nó ảnh hưởng đến những vấn đề khác và nó tóm lại mình sẽ không đổ lỗi cho cho bản thân là do hướng không hợp do mệnh không hợp kiểu kiểu như thế khi mà anh em thuê một cửa hàng thì nên mời một cái người biết rõ về phong thủy hoặc là mời thầy phong thủy mất tiền cho người ta để người ta đến người ta xem xét toàn bộ cẩn thận cái ngôi nhà đấy và người ta sẽ cho mình những cái lời khuyên đúng đắn còn tất nhiên nếu mà bạn hoàn toàn không quan tâm các bạn chỉ cần thuê được cái nhà ừ, ta thấy như này ổn để kệ mẹ thì ok như thế cũng hoàn toàn ok không có vấn đề gì cả Ok, trong video này mình chỉ chia sẻ ngắn gọn như vậy thôi Hy vọng sẽ giúp được các bạn khi mà đang lăn tăn ở trong đầu Nghĩ cái việc là mình sẽ phải mở một cái quán như thế nào Và chọn một cái phong cách quán như thế nào, đàn ấm ra sao Khi mà mình đang chuẩn bị mở thì mình suy nghĩ nhiều lắm Các cái suy nghĩ của mình thậm chí nó đè lên nhau rất là nhiều Thì hy vọng sẽ giúp được các bạn tách bạch được các cái suy nghĩ ra Và chọn một cái hướng đi phù hợp với cả quán của mình Đối với lối kinh doanh của mình Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Chúc các bạn kinh doanh may mắn và thành công. Tạm biệt.